Điểm à, mạnh của em à, chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều Nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa <laughs> Về ngoại hình, em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Sáng sủa à... Sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam mời bạn nữ giới thiệu trước đi ạ à. xin chào anh quyền linh chị cát tường và bạn nam em tên là đặng thị thu thảo hiện tại em 25 tuổi và em đang là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn diên sơn việt nam rồi em quê ở đâu dạ em quê ở nam định nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở thành phố hồ chí minh mình ở quận mấy dạ em ở quận gò vấp rồi mời bạn trai lời đầu tiên này, eh, cho em xin gửi lời chào đến toàn bộ các quý vị khán giả cũng như là anh quyền linh và chị cát tường và những ai đang theo dõi chương trình bạn muốn hẹn hò Tên em là Trần Văn Tiến, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang Hiện nay đang sống và làm việc công tác tại Củ Chi Và tuổi thì em sinh năm 91 à, Nhưng mà nói chung là đấy là ngày tính tuổi đi học Nên tính tuổi mà để lấy vợ là tính tuổi 90 Công, công việc của em là gì? Thì em hiện nay đang giữ chức vụ là chính trị viên phó đại đội Làm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội Tức là phòng công tác chính trị Bộ phận này quan trọng lắm nha em À mà em, em ở em ở Củ Chi hả em? Vâng Vậy là gần Gò Vấp rồi rồi cũng nhanh mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em Dạ điểm mạnh của em thì em nghĩ rằng em là người à, hòa đồng, vui vẻ và suy nghĩ đơn giản Em biết nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có được ngon lắm Rồi mời bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm à, mạnh của em à, chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều Nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa <laughs> Điểm mạnh thì cơ bản là những người trong quân đội tính tự lập là rất cao Và cái bản lĩnh sống thì cơ bản là giản dị và đặc biệt là cũng biết nấu ăn làm được nhà nhà là con trưởng em gái thì hiện nay đã đi lấy chồng rồi còn mỗi em thì cơ bản là về nhà mình vẫn thường xuyên là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa hiện giờ em đang ở với ai thưa chị là hiện nay em đang ở trong đơn vị ạ à ở trong đơn vị vâng bao lâu lâu em mới về bắc giang một lần là em ờ, vừa về bắc giang ờ, cách đây ngày hôm qua em gái có biết bắc giang không À, dạ em chưa có dịp về Bắc Giang Em giới thiệu sơ Bắc Giang từ đâu tới đâu, ở đâu cho gái bên kia biết luôn đi Nếu mà có dịp thì em sẽ đưa về đấy ừ, cho biết luôn chứ không phải cần giới thiệu Ở Bắc Giang có có cái địa điểm gì đẹp không anh? Có, con người đẹp, tâm hồn đẹp, tính cách đẹp À, <laughs> bây giờ à, mình nói một chút xíu về tình trường đi Lúc mà đang là học viên, đang đi học À, đó lâu rồi đúng không? Vâng Mối tình nó sâu đậm không? Cũng được anh ạ cũng được hả nhưng lý do vâng. tại sao chia tay em vào đây thì sau khoảng độ một tháng thì ừ, cô ấy bảo chia tay nhưng mình phải chấp nhận thôi mình đã xác định là đi theo con đường bộ đội mình không thể lựa chọn được cả hai ừ. à. nhưng bây giờ là mình là công việc của em là mình à, là ở lập nghiệp trong này luôn đúng không em vâng em à, muốn à, bao lâu thì mình lấy vợ ở nhà thì bố mẹ cũng bảo là có là cưới liền có cưới liền có là cưới liền vâng. cưới người như thế nào cao thì khoảng độ mét ờ, sáu đổ lên và em cao bao nhiêu Dạ, em ờ, thấp lắm chưa có mét 76 ạ. Ví dụ người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn Truyền thống hơn. Vâng, là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức Đạo hết. đức là sao anh? À, là cơ sao? Này, theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc cũng như là để giữ ấm được cái tình cảm gia đình Mà bạn gái bây giờ em giới thiệu đi, tình trường của em thì sao? Khoảng ba bốn năm thì em cũng không có quen ai Tại vì em cũng Ờ, mong muốn là tìm người phù hợp với mình vừa đi học vừa đi làm á thành ừ. ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều rồi bây giờ thì à, mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào chững chạc chín chắn và uh, không gia trưởng không có tính lăng nhăng tại vì em không có thích người lăng nhăng về ngoại hình em có yêu cầu gì ở bạn trai không uh, cao một m bảy mươi lăm sáng sủa uh, uh, sáng sủa tối sủa khuya sủa cũng được đẹp trai cỡ trần bảo sơn là được rồi em. mày cao hơn trần bảo sơn nha còn cái tiêu chuẩn gì đó không để chị qua chị coi mặt em không thích người ích kỷ với lại uh, lười biếng thì em cũng không thích lắm làm trong quân đội sao lười biếng được dạ. ảnh nói đi về anh tự nấu ăn đồ này kia à. làm việc nhà luôn đó mình nấu ăn không ngon ảnh nấu mình ăn luôn là được rồi dạ được rồi chị dạ, được bây giờ tiếp công nhân là mình ở củ chi luôn hả em ở trong quân đội luôn dạ, đúng không? Vâng. em ừ. xác định nếu mà thuận lợi thì em sẽ ở trong Nam luôn. Ừ. Và mua đất mua nhà. Đúng rồi mình có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không yêu cầu của em đơn giản thôi người bạn gái là người có đạo đức là được nãy giờ bên này người ta vẫn cứ đang băn khoăn cái đạo đức ấy, nó bị rộng quá nó chung quá nó ờ, rộng à, quá em muốn ý em muốn cô động lại là những cái điều gì em cần dạ, có lễ phép và ừ. hiếu thảo với bố mẹ rồi ờ, biết ờ, trên biết dưới ừ. biết đối nội đối ngoại kiểu cái thời gian công tác ở trong đơn vị em là bên chỉ huy nên là thời gian nó sẽ rất nhiều trong đơn vị có tuần em trực có tuần em nghỉ À, do cái điều kiện phải hiểu tại vì trong quá trình yêu một người bộ đội người ta phải biết chấp nhận ừ. và hiểu được người đó vì đặc thù công việc mình không thể lựa chọn được ngược lại những lúc em rảnh rỗi thì em phải dành hết tâm tâm sức cho gia vâng, đình cho vợ con mình tối thì... yêu thương vợ con là được rồi vâng thì buổi tối nếu có thời gian rảnh ờ, mặc dù không được nói chuyện nhiều nhưng em sẽ hỏi thăm và động viên nói chuyện về thường ngày coi như là phải thông cảm vâng. và sẽ chia à, và nhà bên gái thì cũng chỉ yêu cầu miễn là trong lòng em trong tim em chỉ có một mình cổ cổ không thích lăng nhăng không được nghĩ ngợi lung tung ý là như vậy đó chị được không tâm bộ đội thì thường thường cực kỳ trung thủy chắc dạ không và <laughs> từ xưa nay à. từ xưa nay luôn hả vâng em có tính gia trưởng không tính gia trưởng thì em không có trong gia đình em ấy thì bây giờ còn mỗi em đôi khi bố mẹ bảo là không quan trọng là có ở cùng bố mẹ hay không mà quan trọng bố mẹ là cuộc sống của hai đứa sau này nó có ổn định hay không, hay không nó à, có hạnh phúc hay, hay không, là được ha dạ. ngoại Rồi. hình là ổn anh sẽ qua, qua xem suy nghĩ chính chắn xíu nào dạ em à, chào anh chào em gái em ơi những cái lúc mà thí dụ như ngày valentine nè ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3 ờ, người yêu em chồng em phải đi trực suốt gì đó à. em thấy sao buồn à, thì cũng có một chút tuổi thân á chị nhưng mà à, nhưng mà sau đó thì cũng không sao đâu nếu như mà nó có thể là có gì đó bù đắp thì cũng không sao đúng rồi miễn sao có bù đắp là được đúng không dạ, được. thôi suy nghĩ thế cũng thoáng dạ. anh chỉ lo một điều đó thôi nãy giờ mình nói gì anh nghe hết rồi đó dạ. để anh suy nghĩ bên kia coi sao ha dạ. mình cũng cần thêm ờ, tham khảo thêm ý kiến của người thân hôm nay em có đi với ai không dạ hôm nay em cùng em đi cùng đồng nghiệp của em à, chào anh quyền linh chào chị cát tường và chào các bạn ở đây à, em là đồng nghiệp của thảo em thấy là tất cả các tiêu chí của anh bên này rất là phù hợp với thảo Thảo thì là một người hiền lành, nhút nhát nữa Nên vậy uh, hy vọng là nếu mà Thảo có làm sai điều gì thì anh đừng có quát nó <laughs> Nó hay khóc lắm Thảo ơi, chị thấy anh bên này uh, rất là phù hợp với em uh, Anh đó biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa Theo chị thấy là anh nó chững chạc đó Nên vậy chị thấy ok thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chững chạc <laughs> chững chạc đúng đó mấy người vậy chững chạc quét nhà lau nhà rồi giặt quần áo ừ, lo cho con chững chạc lắm anh cũng vậy <laughs> rồi em đi với ai à, báo cáo anh là em đi với thủ trưởng cũng như các anh em trong cùng đơn vị rồi chào đón các anh Xin uh, chào anh ờ, Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Xin uh, chào tất cả các uh, quý vị đại biểu trong uh, trường quay, đặc biệt là đại diện bên nhà gái. Tôi uh, tên là Dương, đồng nghiệp cùng với uh, bạn uh, Tiến. Trước mắt thì tôi thấy uh, hai bạn rất là xứng đôi. Thì uh, xin uh, nói với bạn Thảo về bạn Tiến thế này. Uh, bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, đặc biệt bây giờ là chính trị viên phó đại đội chuyên môn đi làm công tác tư tưởng giáo dục động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình mà dưới uh, của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội cho nên là có khuôn khổ, có quy định rõ ràng. Cho nên là cũng muốn đi làm việc gì, ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó. Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đặc biệt là cấp trên à, có kèm cặp quản lý. Cho nên là riêng về cái à, tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm bây giờ thì à, chúng ta sẽ gặp mặt nha quan trọng là rung động con tim thôi kéo màn lên dạ em cảm ơn anh dạ sao hoa rồi thêm quà là sao hoa là để cắm còn à, quà là để ngắm à, nay mai làm kỷ niệm vâng dạ chào anh ạ à, không biết là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào lần đầu tiên nhìn em ấy là một người con gái đẹp à, nếu như mà em với anh hẹn hò thì à, anh có thể sắp xếp thời gian được hay không á thì thời gian thì cơ bản là cũng thoải mái ví dụ một tuần thì không thể gặp được cả cả tuần nhưng mà ví dụ một tuần cũng thể gặp được một hai lần anh à, thường thường lên chơi nhưng mà chơi chủ yếu là đối diện với chỗ ủy ban nhân dân quận gò vấp và đường quang trung đi ra đường phan văn trị chơi ngoài đấy thôi tại vì nhà anh có các bác ở chỗ đấy thì hai lên chơi từ chỗ anh mà chạy lên chỗ em thì nó cũng gần à, nếu mà anh uh, xác định hẹn hò thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh nghĩ đến chuyện chuyện uh, hôn tính đầu năm hoặc cuối năm à. À. nhưng mà tương lai thì anh cũng xác định là ở trong miền Nam hay là ở Bắc Giang ừ, tương lai thì xác định vợ ở đâu thì mình ở đó <laughs> Tại vì cơ bản là bố mẹ ừ, anh đây cũng rất thoải mái Tại vì một nửa họ ngoại nhà anh ở trong Nam Anh có muốn hỏi thêm gì về em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? anh hỏi em là trong quá trình yêu nhau mà gặp khó khăn thì em nghĩ đến cái điều gì nên im lặng hay là nói chuyện tiếp em không thích con trai im lặng tại vì em nghĩ là im lặng không có giải quyết được vấn đề gì hết em nghĩ là nếu mà muốn giải quyết một cái mâu thuẫn gì đó thì nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ hay hơn ví dụ như anh không thích em điểm gì đó thì anh có thể là nói trực tiếp ra thì lúc đó thì mình mới biết để mình ờ, sửa vâng. mình thì cũng ờ, thích đã một khi mà đã giận nhau thì nên nói chuyện với nhau chứ không bao giờ mình đừng có im lặng im lặng à, tự rời xa nhau thôi cũng không giải quyết được vấn đề gì cả mình à, định xây nhà sinh con cái thế nào em à, trai thì xây nhà thì chắc là phải tổng lực để xây ở đất củ chi nó thấy em thấy bình thường không đến nỗi nào lắm <laughs> thì mình có thể um, mua đất xây nhà được chứ ở đất thành phố hồ chí minh giá nó cao đôi khi mình làm chưa đủ lực thì củ chi cũng là thành phố hồ chí minh vậy nhưng mà đấy gọi là bên ngoại ô quan trọng là giữ nhà như thế nào thưa anh vâng ừ. có nhà là vui rồi quan trọng cái tình cảm sống với nhau nó có tình cảm hay không tức là mình phải định hướng tương lai có nhà thế nào nè hợp lực thì với em nhau. cũng em cũng nghĩ như vậy cả hai người cùng có mục tiêu phấn đấu trong tương lai chứ không phải là chỉ có một mình anh hoặc là chỉ một mình em từ đầu khi nói chuyện với em ấy à, anh à, nói chung là em là người con gái cũng tuyệt vời anh chỉ biết nói vậy thôi còn không biết nói gì hơn tất cả mọi lời nói cô gái sẽ thể hiện trong nút bấm bấm hay không bấm là quyền của các bạn bây giờ ta nhắm mắt lại một lần nữa chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua nãy giờ xem người đó có thuộc về mình hay không chuẩn bị một hai ba hết, hết thời, thời gian, gian. Oh. tay luôn nào trái tim đã cùng chung nhịp đập bắt đầu từ ngày hôm nay bạn gái thấy thế nào à, em cảm giác là bạn cũng rất là chững chạc thôi tao định hướng cho cả trăm người luôn mà nào hôn vào má thấy đơn giản thế nhanh lẹ chúc các bạn à, sẽ tìm sớm tìm được à, hạnh phúc và đây là chiếc vé xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng đây, quà Viettel dành cho hai bạn Đó là chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2 triệu 200 ngàn đồng đã có cài đặt ứng dụng Mocha và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện thoại và đặc biệt là xem phim, nghe nhạc cùng nhau rất là thú vị và hai bạn hãy nhớ giữ liên lạc với nhau nhé. Nắm tay nhau, đừng bao giờ Nắm buồn buồn tay nhau còn cả. một món quà nữa, một chú gấu rất dễ thương. Đây. Đi xem phim hẹn hò. Và xin mời hai bạn.